ngay sau đầy nhắc. Bí mật động trời năm 2023 âm lịch, tuổi canh thân, sinh năm 1980, được thần tài ban lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời tỷ phú, số hưởng, tiền đầy kết trong 3 tháng phát tài này. Đầu tiên xét cung mệnh cuộc đời tuổi canh thân, sinh năm 1980. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi canh thân, sinh năm 1980, Mệnh mộc, thạch lựu mộc có nghĩa là gỗ cây lựu đá. Do mang đặc tính của mệnh mộc nên họ thường sống rất giản dị, hiền lành và có lòng thương người rất lớn. Nhìn chung, đa phần những người từ canh thân đều khá thông minh, nhanh nhẹn, thành thạo nhiều thứ. Họ là người mạnh mẽ, quyết đoán, có ai có thể đánh gục. Mặt trái của điều này đó là có khi họ là con người khô cứng, lạnh lùng, khó tiếp cận, họ cũng ít nhạy bén trước những biến động, tư tưởng cũng ít khi thay đổi. Trong giao tiếp, những người thạch lựu mộc sinh năm 1980 có khả năng nắm bắt tâm lý rất tốt, nhạy bén, họ làm cho người đối diện thấy được sự cởi mở và chân thành khi giao tiếp với đối phương. Trong công việc, thách thức là động lực để những người sinh năm 1980 lộ diện tài trí, sức mạnh, sự mạnh mẽ, quả cảm. Sau khi vượt qua gian khổ, họ mới có được thành công hơn người, tuy nhiên họ hay làm việc theo tùy hứng, khó tránh khỏi sự thiếu tập trung, đôi khi nó kéo theo sự thiếu cẩn trọng ảnh hưởng không tốt tới công việc. Nhưng nếu biết khơi gợi sự hứng thú đúng lúc, kết hợp với tinh thần không ngại khó khăn, thử thách, thì đây lại là một ưu điểm lớn của người tuổi canh thân. Nam giới tuổi canh thân, sinh năm 1980, nổi bật với sự thông minh, đa tài và thân thiện của mình. Họ có thể làm cùng lúc nhiều ngành, nhiều nghề mà vẫn đạt được kết quả tốt, có thu nhập tốt cho bản thân mình. Về gia đình, họ là một người dĩ hòa vi quý, luôn thân thiện và hòa hợp, tính tình điềm đạm, nói lời dễ nghe, lời nói có trọng lượng với đám đông. Nữ tuổi canh thân có một đặc điểm là tính cách thân thiện, luôn lạc quan và ngập tràn năng lượng. Họ truyền sự tích cực đó cho mọi người xung quanh, vì vậy mỗi khi có ai gần nữ giới sinh năm 1980 đều cảm thấy rất thoải mái. Một người biết hy sinh, nhưng nhịn và lắng nghe người khác, đôi lúc góp phần hơi trầm lắng, vì nữ mạng tới canh thân có một tâm hồn sâu sắc và kín đáo. Hãy cùng nhìn lại quãng đường mà canh thân đã trải qua. Cuộc đời tuổi canh thân, sinh năm 1980, là một hành trình đầy màu sắc và đa dạng, nơi mà những đam mê, khát vọng và những thử thách đã đi kèm trong hành trình của họ. Với tính cách độc lập, quyết đoán và sáng tạo, tuổi canh thân đã định hình một cuộc sống đặc biệt, đậm chất cá nhân và đầy ấn tượng. Từ nhỏ, tuổi canh thân đã thể hiện khả năng lãnh đạo và sự thông minh xuất chúng, họ luôn tự tin và quyết tâm đứng lên, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, họ không ngại đối mặt với thử thách Họ luôn cố gắng hết mình, tìm kiếm cách giải quyết vấn đề và đạt được những kết quả đáng kể. Ngoài ra, tính cách canh thân còn thể hiện sự đam mê và khát vọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ là những người đem nhiệt huyết luôn theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình. Từ công việc, học tập cho đến sự nghiệp và gia đình, tuổi canh thân luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và đạt được những thành công trong lĩnh vực mà họ đam mê. Cuộc đời tuổi canh thân cũng không thiếu những thử thách và thăng trầm, họ phải đối mặt với những khó khăn, stress và áp lực từ môi trường, xã hội và cuộc sống. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, sáng tạo và kiên trì, tuổi canh thân luôn tìm kiếm cách vượt qua và hoàn thiện bản thân mình, trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Cuộc đời tuổi canh thân là một hành trình đầy màu sắc, nơi họ trải qua nhiều trải nghiệm, học hỏi từ những thử thách, đạt được nhiều thành công và xây dựng một cuộc sống đáng tự hào. Họ là những người đam mê, quyết đoán, không ngừng tiến lên phía trước để tự tay khắc dấu những dấu ấn riêng cho cuộc đời của mình, với tinh thần phiêu lưu, sự sáng tạo và khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Tuổi canh thân không ngừng vươn lên, đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp, học tập, trong cuộc sống cá nhân. Ngoài tính cách quyết đoán và năng động, tuổi canh thân cũng mang trong mình tình cảm, đồng cảm và lòng nhân ái. Họ luôn quan tâm tới những người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, tuổi canh thân cũng là những người có tầm nhìn xa, luôn đặt mục tiêu lớn và có thể dẫn dắt những người xung quanh theo hướng tích cực và đúng đắn hơn. Cuộc đời tuổi canh thân cũng không thể tránh khỏi những thử thách và rắc rối, học có thể đối mặt với những khó khăn trong công việc, gia đình hay mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, với tính cách quyết đoán và đam mê, tuổi canh thân luôn tìm cách vượt qua những khó khăn và trở nên vững vàng hơn. Có thể thấy, cuộc đời canh thân là một chặng đường đầy sự nhiệt huyết, đam mê, sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Họ đem lại sự đổi mới và sáng tạo trong mọi lĩnh vực mà họ tham gia, góp phần xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa và thành công. Hành trình cuộc đời của canh thân là một chặng đường đầy màu sắc, nơi họ vươn lên, vượt qua thử thách và đạt được những giấc mơ trong trái tim mình. Xét tổng quan năm 2023 âm lịch, tuổi canh thân, sinh năm 1980. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước sang năm 2023 âm lịch, năm có thiên can là quý thủy, địa chi là mão mộc, người tuổi canh thân mệnh mộc. Xét theo thiên can, canh gặp quý là bình hòa, trong năm vận trình bình ổn, ổn định, cuộc sống nếu muốn cải biến cần cố gắng hơn nữa, người chăm chỉ có cơ hội tạo dựng sự nghiệp cho mình. Xét theo địa chi, thân gặp mão là bình hòa, công việc hay tiền bạc đều ổn định hơn so với trước đây, gia đạo cũng hài hòa, đương số đỡ phải nhọc lòng vì những mâu thuẫn nội bộ gia đình. Xét theo ngũ hành, bạn bị lưu niên khắc chế, Tâm tính nóng vội có thể là nguyên nhân chính khiến khởi sự bất thành, tiền bạc vì thế mà cũng chưa thể có bước tiến đáng kể. Nhìn chung năm 2023 âm lịch, bạn cần chú ý tập trung cho nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ là ở cả những công việc mà mình đã làm quen tay. Trong quá trình trao đổi, hợp tác với đồng nghiệp, bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu còn khăng khăng làm theo ý mình, bạn sẽ vướng phải các lỗi sai. Chưa có gì thay đổi đáng kể, bạn chủ yếu duy trì được các nguồn thu của mình, nhưng nếu như không cố gắng thì có thể trở nên thụt lùi nếu so sánh với các đối thủ. Hơn nữa, năm nay có thể xảy ra sự bất ngờ cần dùng đến tiền, khuyên răn con giáp này nên tiêu xài đúng mực, chú ý để dành một khoản tiền tiết kiệm, phòng khi gặp chuyện khẩn cấp. Tình duyên khó như ý, do chịu ảnh hưởng của nhiều hung tinh, vợ chồng bạn thiếu sự đồng cảm, sẻ chia nên dễ nghi kỵ, mâu thuẫn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình không chịu xuống nước làm hòa thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện phá vỡ hạnh phúc. Về mặt sức khỏe, dù không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng tai nạn hay bất chắc bất ngờ có thể ập đến, theo đó tuổi canh thân nên đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi xa và các tháng tương xung bản mệnh, như thế mới tránh được xui xẻo không đáng có. Xét vận niên năm 2023 âm lịch, tuổi canh thân, sinh năm 1980. Bước sang năm 2023 âm lịch, tuổi canh thân gặp vận niên, mã bị đau có nghĩa là con ngựa chiến bị thương. Biểu tượng này mang ý nghĩa khá tiêu cực, nhiều thiệt thòi, bởi ngựa chiến đông sông Tây đột, làm bao nhiêu chuyện công cho người khác, đề xuất cuộc mình lại là người bị thương, công việc vì thế cũng khó đạt được thành quả như ý nguyện. Chuyện tình cảm không có tiến triển gì mới mẻ, cuộc sống hôn nhân bình bình trôi qua, trong cả đắng cay ngọt bùi. Người độc thân vẫn đang mải mê phấn đấu cho sự nghiệp mà quên đi hạnh phúc cá nhân. Xét về phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch, cho tuổi canh thân, sinh năm 1980. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước vào năm 2023 âm lịch, người tuổi canh thân chịu ảnh hưởng của năm giữa tam tai, nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng. Bạn cần nhắc nhở mình không ngừng nỗ lực, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân, vì đến khi bắt đầu lại bạn sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại hơn. Theo lá số tử vi trong năm 2023, các mối quan hệ với bạn bè, đối tác trở nên khó khăn, chắc trở rất nhiều, đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì lợi ích mà còn là thái độ trong làm ăn. Tử vi khuyên bạn đừng nên quá tham lam, nghĩ đến việc làm giàu nhanh chóng trước lợi ích cá nhân và tập thể. Bạn nên ưu tiên tập thể trước, có như thế đôi bên mới cùng có lợi, sự nghiệp phát triển bền vững, tiền bạc sinh ra lâu dài hơn. Ngoài ra lá số tử vi nhắc nhở tuổi canh thân, trong quá trình làm việc chung, bạn nên tham khảo, lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, từ đó vạch ra hướng đi cho mình, chớ nên khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình. Thực tế, nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Còn nếu tập thể chia rẽ, ai làm việc của người ấy, thì dù có tài giỏi đến đâu, bạn cũng không thể một mình đương đầu với hết mọi vấn đề, khó khăn ập đến sẽ khiến bạn cuốn vào vòng xoáy của thị phi mà thôi. Trong năm vì công việc khó đạt được bước tiến, nên bạn cũng cần tập trung và củng cố vị thế của mình. Hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công, dù là công việc quen thuộc đi chăng nữa cũng chớ nên lơ là. Sự chăm chỉ, nỗ lực cùng với tinh thần hăng hái trong công việc cũng sẽ được lãnh đạo và cấp trên đánh giá cao. Nhiều người chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc là nhận được một khoản thưởng nóng nhằm khích lệ tinh thần phát triển và công việc trong tương lai. Mặc dù khó khăn rất nhiều, nhưng vẫn có cơ hội để tuổi canh thân vượt qua số mệnh của mình. Trong năm có tử vi cát tinh xuất hiện, đem tới cho bạn những cơ hội quý giá, chỉ cần bạn nắm bắt tốt, thậm chí dù chưa được thăng chức đi nữa, thì bạn vẫn có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng. Trong công việc nếu có thể, bạn nên tập trung lên cho mình một mục tiêu chính, các kế hoạch với mục tiêu càng cụ thể thì thành công càng nhanh chóng về tay bạn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi canh thân, sinh năm 1980. Cùng với công việc ổn định, tình hình tài chính của người tuổi canh thân cũng không có nhiều biến động trong năm 2023 này, mặc dù có tăng trưởng cũng là tăng trưởng nhẹ, tuy nhiên vẫn có thể thay đổi trong năm nay. Đặc biệt, chính tài xuất hiện cho thấy nếu có cơ hội đột phá, bạn cần bỏ công bỏ sức và tập trung vào công việc, tiền bạc ắt về túi mà thôi. Với người làm công ăn lương, cần hăng hái với công việc của mình, tránh để bản thân xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, từ đó bạn có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Nếu có thể, bạn chỉ cần tập trung vào chính công việc hiện tại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khi đó ắt bạn sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Chuyện làm ăn, kinh doanh ổn định, đầu năm buôn bán chưa có sự nhộn nhịp, nhưng thu nhập ở mức khá, cuối năm có sự hậu thuẫn của thần tài, tiền bạc kiếm được một khoản lớn. Có điều so với đối thủ thì lại có phần chậm hơn, trong năm bạn cần nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân. Nếu có thể, bạn nên tìm hướng đi thị trường mới để thay đổi phong cách kinh doanh, từ đó đưa sự mới mẻ và thích thú cho khách hàng của mình. Các dự án đầu tư, kinh doanh quy mô lớn cũng có thể cho thu được lời lãi ngay lập tức trong năm nay. Bạn cần có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là điểm mình cần thay đổi, đâu là ưu thế mà mình cần phải kiên trì và giữ vững. Biết phát huy ưu điểm, bạn sẽ dần vượt lên trên đối thủ và khẳng định được vị thế của mình. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm nay do có hung tinh kiếp sát tác động con giáp này dễ vướng phải các rắc rối cần phải sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế, trong việc chi tiêu đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ vung tay quá chán, rồi cuối cùng khi chuyện cấp bách xảy ra, lại phải chạy vậy, vay nợ người khác. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Bước sang năm 2023 âm lịch, phương diện tình duyên của người tuổi canh thân chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình và hạn tam tai, nên cũng khó lòng khởi sắc, có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc sống của mình. Mối quan hệ vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, trục trặc bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng. Khi nóng giận, ai cũng đề cao cái tôi của mình nên chẳng thấy nghe lọt tai ý kiến của người nào. Nếu không chú ý hàn gắn kẻ thứ ba sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn cần nhìn lại điều gì là quan trọng nhất với mình, là lòng tự trọng hay là quan hệ vợ chồng, con cái. Hãy cân nhắc kỹ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho những người thân yêu nhất bên cạnh bạn, cùng bạn trải qua khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Với những người còn độc thân, dường như bạn chưa sẵn sàng mở cửa trái tim cho người khác, bạn sợ hãi trước những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai, nên vẫn cứ tiếp tục đời sống độc thân, nhưng như vậy lại khiến bạn vô tình bỏ lỡ những cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Xét về phương diện sức khỏe, do tác động của hung tinh, nên người tuổi canh thân cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay. Bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi, kẻo dễ gây tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải đụng đến dao kéo. Trong cuộc sống có nhiều áp lực, bản mệnh cần giải tỏa bằng cách tâm sự với những người thân thiết, đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn tới mấy, bạn cũng nên giữ sức khỏe cẩn thận, duy trì một lối sống lành mạnh. Ở độ tuổi nào đi chăng nữa, bạn cũng không nên làm việc quá sức, khi đã đổ bệnh rồi, lại phải tốn công, tốn tiền chữa trị. Mặc dù trong năm nhiều vất vả và biến động, nhưng chỉ cần quý vị chạm mặt 3 tháng phát tài này, quý vị ắt được trời ban lộc, tiên tai rủng rỉnh, thần may mắn ở bên chợ mệnh mà ban cho rất nhiều vàng bạc. Thời điểm này quý vị chỉ cần thuận theo ý trời mà sống thì ắt lội ngược dòng tài vận, tiền đến mỏi tay, giàu sang phú quý. Tháng phát tài đầu tiên trong năm 2023 âm lịch với tuổi canh thân đó là tháng 3 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi canh thân có thể đạt kỳ vọng vào tháng 3 âm lịch này. Nhờ sự phò tá của nhiều cát tinh, bạn sẽ đạt được những bước tiến triển tốt đẹp trong sự nghiệp, tiền bạc và cả chuyện tình cảm. Tất nhiên, một phần không nhỏ thành quả có được là do bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ. Trên phương diện sự nghiệp, Người làm công ăn lương, xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, đồng nghiệp xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp phải khó khăn và những vấn đề khó giải quyết. Bên cạnh đó, sự đoàn kết trong tập thể là yếu tố cốt lõi giúp mọi việc đều tiến triển theo đúng tiến độ đã đặt ra. Nếu bạn làm ở vị trí lãnh đạo, bạn chính là người dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công, đầu óc minh mẫn, sáng tạo, giúp bạn luôn tìm được hướng giải quyết các vấn đề tưởng như đã lâm vào bế tắc. Khoảng thời gian này, bạn có cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn trước, chứ không còn tự đầy mình và ngõ cụt như trước đây nữa. Với người làm ăn, kinh doanh, sự nghiệp của bạn tiến triển thuận lợi, đồng thời những người đi theo con đường học tập, nghiên cứu cũng đạt được kết quả khả quan. Bạn có thể chinh phục mọi người bằng vốn hiểu biết sẵn có của mình, sao tốt hữu bật cũng góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, vươn tới thành công một cách thuận lợi hơn. Hãy luôn nhớ rằng, mọi công sức mình bỏ ra vào thời điểm này đều sẽ được đền đáp trong tương lai, chẳng có sự cố gắng nào là uổng phí. Phương diện tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc đáng kể, tháng tam hợp thái tuế mang lại cho bạn khá nhiều vận may có liên quan tới tiền bạc. Với những ai chỉ làm công ăn lương thì nên tìm cách gia tăng thu nhập trong tháng này. Ban đầu có thể gặp những trở ngại, nhưng miễn là được làm việc bạn thích là bạn đã gia tăng được thêm thu nhập và thỏa mãn niềm đam mê của mình. Các cơ hội đầu tư lúc này mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh bị choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đó là lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hơn nữa, bạn nên chọn hạng mục mà bạn biết rõ nhất, hiểu biết của bạn về nó là nhiều nhất, có thể bạn sẽ tự tin hơn. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn, thì tức là nó có vấn đề thật, tự tin vào trực giác của mình ngay lúc này. Ngũ hành tương sinh đem tới tác động tích cực cho vận trình của con giáp này, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Chỉ cần bạn mở lòng mình và cho đôi bên cơ hội, hai người có thể nhanh chóng đi tới quyết định đến với nhau. Người đã lập gia đình biết tôn trọng và yêu thương nửa kia, cũng như các thành viên khác, nhờ thế mà bầu không khí trong nhà lúc nào cũng vui tươi, đầm ấm. Gia đình là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày, cho nên hãy cố gắng vun vén nó hàng ngày bạn nhé. Tháng phát tài thứ hai là tháng 6 âm lịch. Bước sang tháng 6 âm lịch, người tuổi canh thân được thiên vu các tinh hỗ trợ, công việc tiến triển thuận lợi, mọi khó khăn hay khúc mắc đều sớm được giải quyết ổn thỏa. Công việc có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thắng ấy, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, thành công, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Lại thêm cả các tinh thái dương nhập cục, con giáp này có thể nhận được sự hỗ trợ từ vận trình thúc đẩy vượng vận khí của mình. Nhiều cát khí vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng mất phương hướng như trước nữa, bản mệnh tìm lại được sự hứng khởi, nhiệt tình sông sáo trong công việc. Thời điểm này, tinh thần làm việc ngày càng hăng say, sức lao động nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành quả tốt. Phương diện tài lộc của tuổi canh thân cũng hứa hẹn có nhiều sự biến động theo chiều hướng có lợi cho bạn, việc kiếm tiền tăng thêm thu nhập khá suôn sẻ, tiền của tích lũy được cũng nhiều hơn. Nguồn thu nhập chính vẫn phải dựa vào chính tài, Điều đó cho thấy tháng này chính tài có phần nhỉnh hơn thứ tài do công danh. Sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều khởi sắc, việc kinh doanh túc tắc vẫn có khoản thu về đều đặn. Song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Dù vậy, với những người coi kinh doanh là nguồn kiếm cơm chính, bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Tháng này chuyện buôn bán khá thuận lợi, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Việc kinh doanh, buôn bán cần phải sông sáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ rất có lợi cho bạn trong giai đoạn này. Lục hợp quý nhân giúp bạn mở rộng một số mối quan hệ xã giao, tốt cho việc làm ăn, nhưng vì lòng người đa đoan, khó đoán, bạn nên thận trọng khi kết giao, nên tỉnh táo để tránh bị lừa gạt. Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực, nhờ nguyệt lệnh ủng hộ, Bách Việt đào hoa trợ lực, tình cảm vợ chồng hài hòa, có thể đón tin vui về chuyện con cái, cũng như con cái thì đỗ giải cao, được đi du học hoặc sinh thêm con có sức khỏe là có tất cả. Tháng này người tuổi canh thân được chi tháng tương sinh, thể lực cường tráng, tinh thần phấn chấn, có thể tham gia bất cứ hoạt động thể chất nào theo sở thích và phù hợp với độ tuổi mà không bị giới hạn. Tháng phát tài cuối cùng là tháng 12 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, nhờ quý nhân bán hợp mà tháng này của con giáp tuổi canh thân thuận lợi hơn trước rất nhiều. Những khó khăn trước đây được tháo gỡ, nên bạn nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế cho những sai sót trước đây. Việc kinh doanh, buôn bán của những người tuổi canh thân đang làm chủ có dấu hiệu tăng đáng kể. Tuy nhiên, khi có những quyết định quan trọng, bạn chớ nên nhìn hiện trạng mà nên tìm hiểu về nguyên nhân gốc rễ trước khi ra quyết định. Vận trình công việc suôn sẻ, còn một phần là bạn đã có kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Nhờ đó mà bạn đánh giá vấn đề hay giải quyết những sự cố bất ngờ xảy ra một cách nhanh hơn. Người làm công ăn lương thời gian này được sự hỗ trợ của đồng nghiệp và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên, dấu hiệu thăng chức, tăng lương cũng nằm trong tầm tay của quý vị. Tuy nhiên, do thời điểm cuối năm đến nên khối lượng công việc nhiều, việc nào cũng cần gấp rút hoàn thiện, vì thế mà bạn luôn trong trạng thái vắt chân lên cổ mà chạy, chứ không còn được thảnh thơi như thời gian trước nữa. Về tài lộc tháng này ngoài tiền lương chính, bạn còn có thêm những khoản thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, màu doanh thu, quà tặng, nhìn chung tổng thu nhập tháng dồi dào, tiêu tiền không phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Với người làm ăn, kinh doanh, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn sẽ có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên nhiều, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Bạn thoải mái hơn trong việc tiêu pha, mua những món đồ mình thích, thế nhưng đừng tiêu xài quá tay bạn nhé, nhất là đừng xa đà vào những món đồ xa xỉ. Bạn nên để dành một khoản tiền tiết kiệm, vì việc làm ăn không phải khi nào cũng tốt, bạn sẽ không biết đâu là thời điểm khó khăn của mình. Ngoài ra, sẽ có bạn bè hỏi vay tiền khi thấy bạn đang ăn nên làm ra. Tuy nhiên nếu họ khó khăn thực sự thì bạn chỉ nên giúp một phần. Đừng nên cho họ vay mượn quá nhiều vì khó có khả năng chi trả khi họ còn chưa biết tương lai của mình như thế nào. Vận đào hoa đang khởi vượng, người độc thân tranh thủ cơ hội tìm cho mình người tâm đầu ý hợp, chủ động là cách tiếp cận trái tim đối phương dễ dàng nhất. Tất nhiên, chủ động vẫn cần phải khéo léo, thô quá sẽ bị đánh giá thấp, các cặp vợ chồng nên đề phòng kẻ thứ ba phá đám. Về sức khỏe, ăn uống vô độ khiến các chứng bệnh về tiêu hóa tái phát, nhất là chứng đau dạ dày, vì thế hãy biết tiết chế thực phẩm đưa vào cơ thể, đảm bảo duy trì cân nặng bình ổn không bị tăng đột biến. Quý vị thân mến, để gia tăng may mắn đón cát lành trong năm 2023 âm lịch, quý vị có thể tham khảo các mẹo phong thủy sau đây. Phật bản mệnh và linh vật hộ mệnh đeo bên người cho người tuổi canh thân, sinh năm 1980, quý bản mệnh tuổi canh thân nên thờ phụng các vị Phật sau để có thể được các ngài gia hộ và giúp cho mình luôn hướng tới một cuộc sống bình an. Đó là Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Phật Đại Nhật Như Lai. Ngoài ra, nên mang bên mình những vật phẩm hộ mệnh khác như tỳ hưu, 12 con giáp, vòng tay phong thủy, thiềm thử, Chúa Giêsu. Hướng tốt, hướng xấu cho nam tuổi canh thân. Đầu tiên là hướng tốt theo bát trạch. Hướng Tây Bắc, thuộc Càn, được phúc đức, vũ khúc kim tinh. Hướng chính Tây, được thiên y, cự môn thổ tinh. Hướng Đông Bắc, thuộc cấn, tức sinh khí. Hướng nhà, giường nằm, bàn thờ, cửa bếp nên chọn hướng Bắc hoặc Tây Bắc. Nhà vệ sinh, phòng bếp nên chọn ất, nhâm, quý. Sử dụng linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và rước tài lộc. Về sức khỏe, treo hồ lô gỗ hướng sinh khí, phúc đức hoặc cũng có thể đặt bình hoa to hướng sao tốt. Về công danh, đặt ấn thăng quan hoặc các đồ dùng các biểu tượng cho nghề nghiệp đặt theo hướng sao tốt. Về trí tuệ, đặt tâm kinh, thủy tinh cầu ở phòng khách, thờ văn xương đế quân theo hướng sao tốt. Về tài lộc, đặt một bể cá hướng Tây Nam, có 5 hoặc 8 con cá vàng, treo tranh đôi cá chép theo hướng sao tốt. Hướng tốt, hướng xấu cho nữ tuổi canh thân. Hướng tốt theo bát trạch. Hướng chính bắc, thuộc khảm, được sinh khí, tham lam mộc tinh hướng chính nam, thuộc ly, được thiên y, cự môn thổ tinh. Hướng đông nam, thuộc tốn, được phục vị, phổ bật thủy tinh. Hướng nhà, hướng giường nằm, bàn thờ, hướng cửa bếp nên chọn hướng nam, bắc hoặc đông nam. Nhà vệ sinh, bếp nấu nên chọn Sửu, Tân. Sử dụng linh vật theo la bàn phong thủy để đạt được may mắn và rước tài lộc. Về mặt tài lộc, có thể đạt tượng, ảnh thần tài, treo sâu tiền ngũ đế theo hướng sao tốt, về công danh, nên đặt một bức tranh cát tường như ý, ấn thăng quan hoặc biểu tượng nghề nghiệp của gia chủ theo hướng sao tốt. Về sức khỏe, trồng một cây trúc hoặc cây vạn niên thanh, đặt bình hoa to theo hướng sao tốt. Về trí tuệ, đặt tâm kinh, treo một cây bút lông theo hướng sao tốt. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi của người tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong 3 tháng phát tài năm Quý Mão 2023. Hy vọng rằng với những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi, quý vị có thể gia tăng được may mắn, đón cát lành, tránh điểm giữ trong thời gian tới. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý vị có thể để lại thông tin xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình có thể luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Nếu thấy hay, quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, đồng thời nhấn vào quả chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.